này thì ờ, đó lô 323 đã được ờ, cái có cái đồ ra nhìn khá là đẹp để mình lui lại lô 3233 cho cả nhà cùng xem cả nhà xem một tí nha đây này lô 3233 này đó mình xuống luôn cho cả nhà cả nhà, cả nhà thấy lô này hiện tại thì ờ, nhà đầu tư ờ, không còn ở trên ờ, đầu phố này nhiều cho nên chúng ta sẽ không còn bắt gặp những cánh mà cỏ đất tập trung ở đây nữa đây lô đây là lô 32 này hay 33 này lô 3 này lô này đó để thánh ra kia đó rồi 32 đây đây 32 này đây 32 này cả nhà và 32 nó có cái cọc này đó, ra đấy đó là 32 và 3 là hai hai lô này nằm ngay vị trí xương tâm lên trên đây một xíu thì có cái lô 21 đó, lên trên này một xíu là có lô 21 trên này diện tích là ngang uh, à, 5 sau 35 có 100 mét thổ cư nha ở đây nhà đầu tư à, đi hết rồi đi các thị trường khác rồi chung là à, đa số là đầu tư Audio Jungle Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ cùng cả nhà đi từ à, đường DT741 này, từ à, siêu thị Comac và FPT. Chúng ta sẽ đi à, thẳng vào theo đường liên xã vào bên trong gần với khu công viên Comac và cụ thể là tuyến đường số 4 nha cả nhà xem thứ tiếng ờ, đường số 4 cũng như là các tiếng khác hiện tại thì uh, tiến độ thi công tới đâu rồi còn đây chính là FPT này và phía bên tay trái này của chúng ta chính là siêu thị Comac và phía trước này của chúng ta là văn phòng công chứng độ Minh Cường và đây uh, chính là cái uh, văn phòng mà mình ừ, rất hay công chứng ở đây thì như cái nhà thấy thì hiện tại uh, phòng công chứng cũng khá đông không đông giống như ngày xưa nhưng mà vẫn đông như cái nhà như vậy thì cái uh, mức độ giao dịch vẫn còn uh, vẫn còn nhiều khách hàng mua đất vẫn còn nhiều và đặc biệt là ở xung quanh đây thì đường xá đã được làm lại nhà cửa cũng như uh, cũng đã được uh, xây dựng lên thêm rất là nhiều và đa số là nhờ anh em ở đây mua đất nhiều đó cả nhà tức là khách hàng mua đất nhiều cũng như là anh em bắt đầu sáng đầu tư vào đây cũng nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ uh, đi vào đường liên xã này ở đây thì có khá là nhiều uh, quán mọc lên hiện tại thì ngay ngã ba đây ngay ngã tư này thì cũng có quán đang được ừ, sửa đó mà mở thêm quán phía phía phía bên tay phải này của chúng ta thì uh, bên tay phải thì hướng uh, cái, cái bữa canh này này theo con đường này này nếu chúng ta để phái theo con đường này này thì chúng ta sẽ đi vào cái khu đào hoa đáo nhé khu này thì cũng là một trong những cái vị trí đất mà cũng khá là nhiều người săn đón nếu có nguồn ở đây thì mình sẽ làm một số video cho cả nhà cùng xem ở đây hiện tại chúng ta đi à, đang đi theo đường liên xã nối từ Delta B41 ngay vị trí mà siêu thị Comac cũng như là à, thế giới di động FPT cửa hàng FPT Giờ à, chúng ta sẽ đi vào trong này con đường này thì nó dài từ Delta B41 đi vào tới ngã ba Trắng Chanh nha cả nhà và sẽ được mở rộng là 24 mét sau này sẽ được mở rộng nha nếu chúng nếu chúng ta đi quen thì chúng ta sẽ biết cả nhà hiện tại thì ở đây có cái ván mọc lên này những video trước của mình không có và đây có này vậy thì ở đây sắp có những thay đổi lớn rồi bên đây trái thì chúng ta còn có cái nhà mới xây nữa Ngoài ra là chắc là cũng sẽ kinh doanh sau này ờ, chắc mình cũng ờ, làm mình cũng làm một căn nhà ở đây mình xây dựng căn nhà ở đây và có thể là một trong những cái vị trí mà chúng ta có thể kinh doanh buôn bán được và chúng ta có thể là mở cửa hàng Nếu phía xa xa kia cả nhà thấy thì ờ, mình thấy xe chuẩn bị qua bên đó cũng khá nhiều đây không biết vì sao ờ, kẹt xe ở chỗ này sao là kẹt xe chỗ này à vướng uh... ngay chỗ đây là ngay ờ, cái cầu nha cả nhà uh, anh em hay gọi là cái cầu đó là cầu nói chung là mình cũng biết là cái cầu từ có mắt chạy vào thì đây là cái cầu chưa tới nhà thờ Hậu Vũ đó. thì à, đoạn gần đây thì cũng có nhiều lô phân nhiều nền phân lô nhiều vị trí phân lô bây giờ chúng ta cứ chạy thẳng vào thì tới đâu thì chúng ta sẽ biết tới đó nha cả nhà phía bên tay trái này của chúng ta cả nhà thấy à, đã được phân lô rồi này. phía bên tay trái đã được phân lô nha phía bên tay phải cũng vậy đây cả nhà thấy phía bên tay phải này của chúng ta cũng đã được phân lô rồi đây nguồn khá là nhiều đã được phân lô 5m 5m hết này 5m hoặc 10m thì cả nhà muốn mua thì cứ ờ, alo cho toàn nếu mà ai đã tìm hiểu được trên này thì không xa lạ gì với ờ, những vị trí này ở phía bên tay trái là chúng ta cũng đã được phân lô và cũng đã được bán hơn khá là nhiều rồi à, đã được bán còn gần như là hết rồi đã qua tay băng tháo băng lùi đợt sốc vừa rồi ngay vị trí này thì sẽ là ngã tư nha giữa đường liên xã nhựa và đường liên xã đất căn nhà này chúng ta sẽ không còn nữa phía tay trái này của chúng ta chính là nhà thờ Hòa Vũ mình chỉ quay video như thế này đi như thế đi, đi những đoạn như thế này thì cả nhà có thể là là biết được cái uh, vị trí đất của từng vị trí muốn mua vị trí nào thì cứ inbox cho toàn để toàn tìm tìm hàng tìm nguồn muốn mua như thế nào thì cứ báo cho toàn rồi lâu lâu toàn mới quay uh, video tại uh, thành phố này đợt này toàn về Bình Dương nên toàn sẽ quay uh, ở đây ít hơn so với ngày xưa ngày xưa thì đa số toàn làm video nhiều bên tay phá này của chúng ta cũng có nguồn nha cả nhà đối diện thì cũng có nha nguồn phân lô bên tay phải của chúng ta có này một lô 5 mét hết rồi ngày xưa thì được ban đất đồ ra đẹp bây giờ có mọc lên nhiều vì cũng không ai uh, à, cắt á. với đợt này anh em làm đất uh, ờ, cũng như là nhà đầu tư uh, ít ít nhà đầu tư phía bên này trái của chúng ta là văn phòng Tân Kha chúng ta đi thẳng lên phía, phía tay phải này là cũng có nguồn đất nha nguồn lớn nha nhà thái không ạ rồi phía bên tay trái này của chúng ta chính là lô vườn chanh lô đất vườn chanh như cả nhà thì mình có một lô chỗ này lô 330 hiện tại thì lô này mình đang ờ, làm pháp lý để ờ, cho hoàn thành đi số tại vì cũng đang vướng ờ, vướng một chút xíu rắc rối một chút xíu vào pháp lý vườn chanh đây phía bên tay phải này của mình vườn chanh như anh em hay thường nói là đối diện vườn chanh lóc đối diện vườn chanh là lóc này con đường này có thể sau này sẽ được nắng thẳng và cái căn nhà kia coi như là đã sẽ được lái coi như là được mất á con đường sẽ đến ngang qua căn nhà đó và đây là cái hiện trạng ngay chỗ cái uh, bên tay phải này của chúng ta là văn phòng bất động sản Huy Hòn cái vòng này thì uh, cũng khá là đẹp vị trí khá là ok à, mình không uh, rõ thì khi mà mới phòng ở đây thì uh, anh em không tập trung nhiều à, số hiện tại thì anh em mới phòng ra đỡ đây không có ở đây nếu có anh em nào ở đây thì, thì tốt quá đi rồi nói chung là trên dọc trên tuyến đường này phân lô hết nha cả nhà tại bên tay phải này của chúng ta phân lô nhiều á và ở đây thì à, ngồi những ngồi văn phòng hy hồn chúng ta vừa đi ra thì còn những văn phòng khác như phía trước này của chúng ta là văn phòng Lâm Tùng đây phía trước này của chúng ta là văn phòng Lâm Tùng thì xung quanh những văn phòng này thì đều có đất nha đều có những nền phân lô 5m 10m đi thẳng vào cái đường à, nhà đường lớn này thì có một lô khá là lớn một lô khá là lớn đây người ta phân lô cái nhà thấy không đóng cọc của hết này mua chúng ta mua thì chúng ta ừ, có thể ờ, gọi địa chính hoặc bán cọc à, rồi còn à, phía trước này của chúng ta gọi là vườn mì đối đích với tiếng bố à, vườn mì này đối đích với tiếng bố à, cái nhà thấy không ạ đối với cái vị trí này thì à, cũng khá là đẹp ngày xưa mình đầu tư ờ, mình ôm ở đây cũng khá nhiều ôm đi bán lại mình ôm xong mình bán ôm xong bán khá là nhiều bên tay phải là chúng ta cũng có nguồn nha bên tay phải chúng ta cũng có nguồn cho nên cái nhà mà đầu tư thì cứ liên hệ cho toàn toàn sẽ à, cung cấp thông tin cũng như một số cái vị trí đất cho cả nhà đây là tiếng 4 này ngay cái vị trí mà đất ờ, đất đố đây đất đây tiếng 4 nó chuẩn bị sẽ cao ra đây đây là ngay từ tiếng 4 hay là vòng xây tiếng 4 rồi bây giờ chúng ta cứ theo đường liên xã chúng ta đi nha chứ ờ, chúng ta à, đi hết cái đường liên xã này sau đó là chúng ta sẽ đi vào, vào cái đường DH Tân Hòa Tân Lợi chúng ta có thể mua đất ở bên cái bán đồng phố này à, giai đoạn đầu á lúc còn đất hết thì chúng ta sẽ có biên độ lợi nhuận à, hiện tại biên độ lợi nhuận mà thời điểm đó thì tới bây giờ thì tầm khoảng là x10 là x10 hoặc là x12 15 nha cả nhà chứ còn bây giờ nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ có thể là x20 x x x1 x2 thì cũng đã khó rồi X2 mong hy vọng X2 là cũng được rồi và đây đây là cái vị trí mà vườn sáng đây cả nhà đây đây là vị trí uh, vườn mì hay còn gọi là vườn sáng thì khách hàng của mình có một lô chỗ này 10 mét thì đó mình sẽ check in vị trí uh, ngay vị trí này cho cho khách của mình lô này thì khách bán là 2 tỷ 3 có hai thứ ba thì mình có gửi cho khách rồi thì bây giờ mình sẽ ờ, check in vị trí cho khách cả nhà mà xem thấy ờ, video mình hữu ích hoặc là có thể xem video của mình mà mua được đất thì ờ, liên hệ mình mình cũng hy vọng sẽ cung cấp cũng như là Ờ, bán cho những khách hàng có nhu cầu thực mua ở hoặc là mua đầu tư với lợi nhuận cao nha nếu đầu tư lợi nhuận cao còn ở thì những vị trí đẹp Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ à, di chuyển vào bên trong nha cả nhà Mình quay video ở đây thì à, mình quay tự nhiên luôn Cả nhà xem tự nhiên nha Tới cái à, nguồn nào thì mình có ngô có lô thì mình sẽ dừng lại Mình quay video cho cả nhà Còn nếu như không có thì mình sẽ lướt qua thì, thì nói chung là chỗ nào cũng có nhưng mà vấn đề là khách gửi trực tiếp hoặc là mình lúc mà cả nhà muốn tìm vị trí nào á thì mình sẽ ờ, cung cấp ngay cho cả nhà đúng vị trí đó luôn cả nhà xem thấy hay thì cứ hãy cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha đối với ờ, đường liên xã nhựa này thì ờ, có rất là nhiều nhà đầu tư đã ôm đất ở trong này hiện tại bản thân mình cũng vậy mình cũng có ôm đất ở đây nhưng mà mình cũng ra hết rồi sau này có nhu cầu thì mình sẽ mua lại đầu tư lại mình chỉ còn đang một lô ở gần dưới đường Đỡ Tơ thôi ở đây à, toàn kiếm tiền từ đầu năm tới giờ thì à, cái số tiền mà đầu tư á, là tiền tiền tiền lời là không một tí nha cả nhà tức là ôm ôm mua bán hồi lướt á, bán hồi lướt bán hồi lướt á, mà số tiền lời một tí cả nhà có thể tham khảo toàn qua nhiều cái video trước cũng như là tham khảo qua những video mà đầu tiên tại BKMX Đồng Phú này có cơ hội thì toàn sẽ quay nhiều video hơn cho cả nhà đây hiện tại chỗ cái vị trí này này là mình mới vừa nhận nguồn rồi như ở đây là Ừ, trồng cây lâu năm chúng ta có thể là mua để làm sướng được đây đây người ta lá đất rồi này à, ở đây thì à, mua để làm sướng hoặc là chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì đều được Và chúng ta sẽ đi tiếp vào bên trong này đường lên sản nhựa này cũng khá là dài nha cả nhà từ uh, sư tử có mát đi vào tới ngã ba trăng Tranh đấy là kết thúc đường này chứ tầm khoảng 8 km À, cả nhà có xem gì thì cứ xem xem vào video này của tao sau này còn nhiều nguồn nữa sau này còn nhiều nguồn nữa như ở đây chắc là cũng phân lô đây rồi ở đây cái cây này chắc là phân lô nữa rồi ngày xưa là nó là vườn điều nhưng mà được cái cây hết rồi mới cắt luôn rồi cả nhà đất khá là cao vị trí đất này khá khá là cao phía bên tay phải này của chúng ta có nguồn nha ở đây cũng có nhiều lô ở đây ở trên ngay vị trí này ngay vị trí đẹp đẹp này này ở ngay vị trí đẹp đẹp này này cả nhà đó ngay vị trí đẹp đẹp này đó đó nếu anh đã, đã, đã, đã biết cái khu vực này á thì chắc là biết ở đây đó chắc là biết biết ừ, chỗ này thì ở đây sẽ dao động tầm khoảng một tỷ mốt nha cả nhà một tỷ mốt một lô rồi à, à ngay vị trí này thì nó cũng gần với được xuyên tâm sát được xuyên tâm luôn đường xuyên tâm là ngay chỗ cái cái cái đây phía trước này một xíu thôi đây nằm đoạn này này đường trung tâm nằm cái đoạn này này đường trung tâm là đường 28m đây cái đoạn này đó, đường trung tâm này này các nhà thấy không đó, nó sẽ lấy con đường nó, nó sẽ quy hoạch cái, cái con đường này đó. nói chung là đã cũng đã có ừ, sự tính toán hết rồi thì con đường ờ, trung tâm 28m này á là con đường uh, kết nối giữa các tuyến với nhau tuyến 1 tuyến 2 tuyến 3 tuyến 4 và gần sát với con đường xuyên tâm thì ờ, toàn có một lô đất ở đây là lô 20 lô 21 lô lô 22 thì người ta bán rồi lô 21 toàn đang có lô 21 nha 1 tỷ uh, ờ, 070 triệu 5 nhân cho 35 có 100 mét thổ cư đó, lô 21 rồi mốt ờ, là là cái lô có thơm màu xanh xanh đấy rồi lên ờ, bên này nữa là lô ba ba ba hai ba ba đây lô ba hai ba ba đây lô ba hai ba ba đây lô này thì ờ, đó lô ba hai ba ba đã được cái có cái đồ ra nhìn khá là đẹp đây mình lui lại lô ba hai ba ba cho cả nhà cùng xem cả nhà xem một tí nha đây này lô 3233 này rồi mình xuống luôn cho cả nhà cái cả nhà thấy lô này hiện tại thì à, nhà đầu tư à, không còn ở trên à, đầu phố này nhiều cho nên chúng ta sẽ không còn bắt ghép những cánh mà cỏ đất tập trung ở đây nữa đây lô đây là lô 32 này 33 này lô 3 này lô này đó để thắng ra kia đó rồi ba hai đây đây ba hai này đây ba hai này cả nhà ba hai này có cặp này đây đấy đây là ba hai và ba là hai hai lô này nằm ngay vị trí xương tâm lên trên này một xíu thì có cái lô 21 đây lên trên này một xíu là có lô 21 trên này diện tích là ngang uh, à, 5 sau 35 có 100 mét thổ cư nha ở đây nhà đầu tư ờ, đi hết rồi đi các thị trường khác rồi nói chung là ờ, đa số là đầu tư ừ, no theo mình hay hay gọi là no này, cho nên là chuyển đi những vị trí khác còn ở đây chúng nếu hiện tại mua thì chúng ta có thể mua mà đỡ xây xây dựng mình thích ở đây thì mình mua sau này mình mình xây xây nhà ở đây thì à, lô 22 đây lô 22 này rồi lô 21 đây hai lô 21 là lùm lùm lùm cây ra, thì mình mua thì mình mình mình cưa ra mình cắt ra còn lại là lô 20 của mình này ngày xưa lô 20 này của mình mình bán rồi bây giờ mình không không còn nữa bán bán cho khách hàng rồi lên kia là có lô 15 rồi một số lô một số lô khác nữa nói chung mình sẽ cập nhật sau cho cả nhà cả nhà cứ tìm thì cứ nói cho mình nó trên xa xa đó ở đây lô 20 bán rồi còn lô 21 là ngay cái đùm có này đó, mua thì thì phát có ra mình mua mình về phát có ra bán tọa độ ra lô 22 ngay chỗ xe mình đậu là lô 3233 đó đây là những cái nguồn mà chúng ta có thể mua hiện tại thì ờ, mình nói thật ra đối với cái giá giá mà ờ, giá giá hiện tại ở đây còn với thị trường ở đây thì à, theo mình đánh giá thì hiện tại ngay tại vị trí này ngay tại thời điểm này thì uh, hơi chuẩn chuẩn nha cả nhà cho nên đầu tư cũng chưa chưa chưa phải là vị trí khả quan chứ còn hiện tại ở đầu mình thấy cũng chưa chưa phải là vị trí khả quan hết nhưng nếu nếu đầu tư thì có thể đầu tư uh, lô số 3233 với lô 21 giá 1050 lô 21 là 1070 à, hai lô này thì mỗi lô 1050 đó mua hai lô hai lô thì nó là 2 tỷ mốt chúng ta có thể mua chúng ta đỡ đấy sau này xây nhà tại nó gần với đường xuyên tâm hồi xưa mình hồi xưa mà thị trường còn tốt thì đi một chút xíu là có có anh em rồi còn bây giờ đi xóm giờ không thấy anh em nào mà chúng ta cứ đi thôi chúng ta đi vào tới ngã ba thắng chân là hết cái đường này thì mình sẽ quay video khác cho cả nhà nha cả nhà cùng xem phía bên tay phải này của chúng ta nguồn cũng khá là nhiều đó. có nhiều nguồn đó. cũng đã được phân lô 5m 10m nha Trung nguồn này thì mình không có bán mà mình đưa được biết là đã, đã, đã, đã làm mặt bằng à, phân lô hứa hẹn thì sau này à, vị trí này nha cả nhà hứa hẹn thì à, Ờ, khi Big Mac vừa á thì ở đây cũng là một trong những vị trí ờ, tiềm năng để chúng ta đầu tư hiện tại thì ờ, nó đất nó chữ nên chúng ta ừ, cảm giác là đầu tư nó không không không ok lắm không tốt lắm nhưng mà vừa lâu vừa dài thì vẫn ok chúng ta muốn đầu tư lời liền thì có thể tìm một số vị trí khác mua thì mua thì thì thì, thì cứ liên hệ toàn thôi bây giờ thị trường sao thì toàn nói vậy thôi chứ còn đối với đánh giá ờ, cao vừa ở đây nữa thì giá nó đã lên mức như vậy thì sao mà đánh giá được đó theo đánh giá được còn về tương lai thì cái thơ nó đột phá à, cái thơ nhận định của toàn ngày hôm nay nó sẽ không đúng à, ở đây chúng ta xây nhà hết rồi nè đây người ta xây nhà hết rồi nè cái nhà đường này người ta xây nhà hết rồi ở đây người ta làm ấy người ta làm người ta xây nhà luôn rồi kìa thấy cái nhà thấy không phía bên tay trái này của chúng ta này đó chúng ta như vậy thì chúng ta có thể hứa hẹn một ừ, tương lai tốt đẹp đúng không một tương lai như lâu dài như cái nhà còn hiện tại anh em nào mà mua mà, mà trong thời gian ngắn cũng như bán liền thì mình không đánh giá cao lắm số anh em bán bất chấp thì cứ nói là ờ, thị trường vẫn tốt này kia nhưng mà mình có sao nói vậy còn nếu như mà đỡ mà mua thì nên mua thời điểm này tại mình mua lúc chuẩn á thì giá nó ổn định hay có thể thấp hơn giá thị trường à, chúng ta mua đến khi mà đất nó sốt lại thì chúng ta có thể bán với một cái giá tốt hơn và cái này là một trong những cách mà để chúng ta đầu tư có lợi nhuận cao đây bên tay phải này của chúng ta cũng có đất này 5 mét 10 mét phân lô ra rồi xưa mới phân ra thì bán 1 bây giờ còn 970 mới nói chuyện với khách hàng xong có anh em chào 970 970 từ hốt thì mua liền 970 thì mua liền đó cả nhà thấy không hiện tại thì chúng ta có thể là mua bán ở đây cũng được cũng hợp lý nhưng vừa đầu tư vừa lâu dài chứ còn mua mua mà ra liền thì không có khả năng nó ra liền đâu chưa chưa chưa chưa chưa phải là vị trí tốt để chúng ta ra đất liền ngay thời điểm này à, chúng ta cứ đi chúng ta cứ uh, đây là cái đường đường đường đường đường liên xã nhựa đó từ con mất tiêu vào thì chúng ta đi đoạn này là gần hết cái đường liên xã nhựa rồi đó chúng ta sẽ đi gần tới vào cái à, đoạn bên trong kia là ngã ba Tân Chanh rồi thì nó sẽ hết hết hết hết con đường này và tới đây là tới cái xanh này cái xanh cũng mới mơ mơ đó mà đón đầu tiện ích cũng như đón đầu với cái mắt sơn này vừa này nó cả nhà thấy không ạ à? cây xanh này con điện tử thanh đạt kiếm định lắp đặt sửa chữa ô tô tại cây xanh, bạch hồ rồi thì chúng ta cứ vào đây chúng ta đầu tư đất thôi có một số khách hàng thích những vị trí chỗ này ngày xưa đó mới lên thì có cái lô kia đẹp lắm mà nếu mình mua mình không mua bây giờ giá đất nó, tăng lên ít mấy rồi à. đây cái nhà thấy phía trước đây của chúng ta có nhà xây dựng luôn kìa chắc là anh em bắt đầu sáng xây dựng ồ có có có, có con suối nước đẹp luôn rồi con suối luôn kìa à, đây xây nhà hướng hai mặt tiền hả, lô góc à chắc là anh em bất động sáng luôn đó. nói chung là sau này sẽ sầm bớt cho cả nhà bây giờ chúng ta thấy còn quán như vậy thôi chứ còn sau này sẽ sầm bớt khá khá khá là sầm bớt rồi phía bên này mà phê anh em cà phê em phía này cà phê rồi thì bây giờ chúng ta đang đi vào đường DH Tân Hội Tân Lợi Thì mình xin kết thúc cái video đường liên xã nhựa từ cấp mắt đi vào tới ngã ba đăng tranh nha ngay vị trí này gọi là ngã ba đăng tranh đó thì uh, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn còn mua đất thì cứ gọi cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 toàn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ